mở rộng vốn từ về Tổ quốc. Trước hết, cô sẽ giải thích cho các con rõ thế nào là Tổ quốc. Tổ có nghĩa là tổ tiên nguồn cội gốc gác của mình. Quốc có nghĩa là nước. Và để thể hiện sự trân trọng, kính trọng của mình đối với tổ tiên, chúng ta thường viết hoa từ tổ. Các con lưu ý để không sai nhé. Vì thế, Tổ quốc được hiểu đơn giản đó là đất nước của mình, là nơi bao đời trước đã xây dựng và để lại cho chúng ta. Nơi ấy, người dân có tình cảm gắn bó với đất nước của mình. Như vậy, chúng ta hiểu khái niệm về tổ quốc và quốc trong trường hợp này có nghĩa là nước. Chúng mình cùng vào phần bài thứ nhất nhé. Yêu cầu của bài thứ nhất để các con vận dụng từ trong nhóm từ này là xếp các từ sau vào nhóm thích hợp. Từ được cho đó là đất nước, dựng xây, nước nhà, giữ gìn, non sông, gìn giữ, kiến thiết, giang sơn. Và những từ này còn hãy xếp thành ba nhóm. Đó là từ cùng nghĩa với Tổ quốc, từ cùng nghĩa với bảo vệ và từ cùng nghĩa với xây dựng. Trước hết chúng ta sẽ cùng lựa chọn từ và bắt đầu với nhóm thứ nhất. Từ cùng nghĩa với Tổ quốc mà cô vừa giải thích rồi. Tổ quốc chính là đất nước mình, cho nên ta có từ đồng nghĩa đầu tiên đó là từ đất nước. Trong số những từ này, con còn phát hiện ra từ nào nữa không? đó là từ nước nhà, địa chỉ quốc gia của mình